Ồ, cho ông già Noel Ô, Ông già, ông già Noel đi đâu đấy? Hôm nay ông già Noel đi siêu thị mua đồ chơi để tặng làm quà tặng các bạn nhỏ nha Wow Không, đồ chơi đâu ta Bên này nè ông già ơi Không phải Wow Nhiều đồ chơi quá Wow Gì đây? lúc lắc nè Wow, nhiều quá ta quá ngon ngon rồi luôn này đẹp nhá cái này mấy bạn chắc không thích đâu chụp hình này đẹp quá này bỏ gì đây cát này quá hạn đúng không chiếc hình siêu nhân này wow đẹp quá ta xếp hình siêu nhân này chiếc hình siêu nhân này là xếp hình siêu nhân luôn ngoài thích cái này không có thích xe xúc cát này không ôi cái này nhiều chơi này đẹp nhá chắc cũng thích đâu chụp hình này này có thể đấy cát này cát này đẹp này đẹp quá đúng không xếp hình siêu nhân này Wow, đẹp quá ta Pin siêu nhân này cái pin siêu nhân này, đây sức siêu nhân luôn Có anh thích cái này không? Có thích xe xúc cát này không? Ôi, cái này nhiều chơi hơn này Bên này Wow, búp bê luôn Nội thất của sao Yeah Wow, vỉ máy bay luôn này 1, 2, 3, 4 4 máy bay luôn Nhiều ô tô quá Oh, đồ chơi bác sĩ Bé nào thích cái này không ta Oh, một bê đấy Ba bia e dạo phố này Đẹp quá đẹp này và dạ, bia duyên dáng wow ổ búp bê luôn có hai chiếc váy này rồi các bạn cũng thích lắm đây đấy luôn nha để tặng các à, bạn gái nha còn cái này là cái dây gì à chú này là chú người tuyết nè, hợp với thông khí noel nè, người tuyết nè, đấy luôn nha nhiều xe quá ta đúng không cái xe luôn xe này không Ủa, xe này đẹp này xe này là xe mô hình điều khiển luôn này xe này giống như ngoài đời thật luôn này giá này nhiêu 279 ngàn này để làm giải đặc biệt đấy đây mình ra mình tính tiền thôi ngoài ra mình tính tiền thì về thôi